Xin chào các bạn, à, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh nhầm thực vào cuộc sống mình Hôm nay mình à, chia sẻ với các bạn cái nội dung video là cái điện thoại Oppo A3s luôn à, đầy bộ nhớ nha các bạn nhé Đấy, Thì cái dung lượng à, bộ nhớ nó liên bị đầy mặc dù mình đã xóa đi rồi các bạn Bây giờ mình đang à, cho các bạn kiểm tra đây Đấy, Cái bộ nhớ nó là 16GB, Đấy, còn trống là không Đó. À, mình vào cái mục này thì à, điện thoại nó theo cái hướng dẫn của nó là bảo xóa cái bộ nhớ đi xóa bớt đi đây mình vào cho bạn xem đấy, xóa bớt đi đây dọn dẹp dọn dẹp lưu trữ như các bạn nhé đấy, dọn dẹp dọn dẹp lưu trữ để xóa bớt cái dung lượng của bộ máy đi nhưng mà mặc dù mình đã vào những cái phần này thì mình mình dọn dẹp đi rồi nhưng mà sau khoảng 1 đến 2 ngày sau thì nó lại luôn báo là bộ nhớ vẫn đầy mặc dù mình đã xóa đi rồi. rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn cái rồi như bình thường thì à, mình à, sẽ thấy bộ nhớ nó đầy thì mình sẽ vào cái trình quản lý này đó mình kiểm tra bộ nhớ này các bạn bộ nhớ điện thoại đang rất là đầy đây. đó đây thì theo cái hướng dẫn của điện thoại thì mình sẽ phải dọn dẹp vào cái trình dọn dẹp này Đấy, toàn bộ nhớ đệm ứng dụng này Đấy, mình sẽ dọn dẹp bớt cái những cái tập tin không cần thiết và những cái ứng dụng và cái phần bộ nhớ lưu trên máy không cần thiết thì mình xóa đi đây mình vào đây đây nó cũng hiển thị lên là cái phần à, Photoshop này video này và một số cái cái cái ứng dụng khác ở trong cái điện thoại này nếu cái phần nào quan trọng thì các bạn để giữ lại còn phần nào không quan trọng thì các bạn xóa đi ví dụ như đây thì mình à, cái phần à, video thì mình à, giữ lại còn những phần khác mình xóa đây vẫn xóa xóa này đó rồi bộ nhớ thì nó sẽ còn chống lại 87,4 mây tiếp theo thì mình uh, vào cái mục uh, hình ảnh này các bạn cho ảnh những cái bức ảnh nào các bạn cảm thấy nó không cần thiết thì các bạn cũng có thể là xóa bớt đi xóa đi Đấy. để cho cái bộ nhớ mình nó còn nhiều dung lượng hơn Đấy. chỉnh xóa video này video này vào đây cũng thế thôi Đấy, các bạn cảm thấy nó không quan trọng thì các bạn xóa đây mình xóa này Đó, xóa đi rồi thì bộ nhớ bây giờ nó sẽ Đấy. Nó đã sử dụng là 87,4 MB là còn trống là, là tổng là 16 GB. Đó. Ví dụ um, âm thanh, bây giờ lại tiếp tục vào âm thanh nha các bạn nhé. Âm thanh thì tất cả các cái âm thanh ở trong cái bộ máy của điện thoại mình cảm thấy nó không phù hợp, mình không thích mình không để nữa thì mình cũng chọn tất cả mình xóa. Đó và các bạn thao tác như này thì đây ờ, cái dung lượng của các bạn sử dụng là 321 mê Đấy, tổng là 16 g vấn thế nhé các bạn nhé rồi còn tài liệu tài liệu rồi mình ờ, mình lại cũng xóa nốt cái phần tài liệu đi mình cảm thấy nó không quan trọng thì mình xóa rồi, ok rồi bây giờ là cái bộ nhớ trống nó sẽ còn trống này 320 8 mb trong tổng 16 à, g đó nó chống rất là nhiều nhưng mà các bạn thao tác như này rồi nhưng mà đến lúc à, mình sử dụng ấy sau 1 đến 2 ngày họ lại nó lại báo là dung lượng của nhớ đầy Đấy, quan trọng là điều đó còn cái những cái phần này thì các bạn biết rồi phần mà điện thoại nó hỗ trợ và hướng dẫn này thì các bạn à, cảm thấy nó đơn giản và mình có thể sử dụng được Ờ, tuy nhiên là nhiều bạn không biết là mình à, xóa xong cứ nghĩ là nó ok nhưng mà nó vẫn bị bị lỗi và đầy bộ nhớ bây giờ mình à, sẽ hướng dẫn các bạn cái mẹo nhỏ nữa để khắc phục cái điện thoại này cái dung lượng bộ nhớ nó nhiều hơn và nó lưu trữ được nhiều hơn đây các bạn à, thoát ra tiên các bạn vào cái phần cái đăng thế là thì sau đó thì các bạn à, tìm đến cái phần à, quản lý ứng dụng rồi quản lý ứng dụng này ở đây thì nó rất nhiều các cái ứng dụng ở đây các bạn à, chọn ừ, tất cả các ứng dụng này hoặc là chọn từng cái bây giờ mình chuyển chọn cái phần chuyển đổi đầu số đây, đây cái phần này thì cái phần sử dụng này sử dụng sử dụng ừ, lưu trữ đây các bạn kích vào đây đấy nó có cái phần là tổng đây. tổng lưu lượng là 20 24,4 mê ứng dụng là 21 mê lưu trữ là 324 mê Đó. các bạn xóa cái dữ liệu này đi các bạn xóa dữ liệu này đi đó Chứ là khi xóa thì nó hỏi hệ thống là sẽ bỏ bình viễn và không thể hoàn tác toàn bộ dữ liệu Ờ, bao gồm tất cả tệp cài đặt tài khoản à, còn cái ứng dụng thì nó vẫn giữ nguyên như các bạn nhé nên là xóa thì nó chỉ chỉ xóa bỏ những cái bộ dữ liệu của ứng dụng này thôi đây là mình xóa đấy các bạn thấy tổng vẫn là 21B và ứng dụng vẫn còn đó các bạn khi mình xóa thì nó xóa bỏ những cái tin nhắn những cái không cần thiết ở trong cái ứng dụng thôi còn cái ứng dụng thì vẫn còn nhé các bạn nhé các bạn lưu ý rồi tiếp theo thì mình sẽ vào phần danh bạ đó các bạn cứ chọn lần lượt thôi và thao tác tương tự nếu các bạn chọn xóa đây thì nó xóa cả cái danh bạ này đấy các bạn chọn vào cái phần sử dụng lưu trữ đấy ở phần trên này là tổng này trong ứng dụng này dữ liệu này bạn xóa lưu trữ đi tương tự thôi đấy nó còn lại ứng dụng bốn rồi ok chưa đấy rồi các bạn chọn tương tự thôi chọn tương tự những cái ứng dụng các bạn à, khó trong máy để các bạn à, giảm bớt cái <clears throat> cái lưu lượng của nó đi để cái bộ nhớ máy nó còn nhiều hơn Đó. bây giờ lại Facebook này các bạn Facebook các bạn chọn cái sử dụng lưu trữ này 608 mb này bạn xóa đây xóa đây tổng lưu à, tổng là 608 còn ứng dụng là 551 mình xóa dữ liệu đi thì nó vẫn còn lại ứng dụng đang tính toán đây vẫn còn lại ứng dụng là 55,1 b đấy các bạn nhìn thấy chưa rồi tương tự messenger này các bạn cũng chọn vào phần này các bạn xóa đi đó chỉ 9 b này rồi ờ, các bạn xóa bớt đi những cái ứng dụng ở trong máy của các bạn thì cái dung lượng bộ máy nó sẽ còn nhiều hơn để các bạn sử dụng còn các bạn xóa ở theo cái phần như cái đầu video các mình chia sẻ với các bạn ấy thì nó bộ nhớ nó vẫn luôn đầy bởi vì bây giờ mình đang dùng cái điện thoại này và mình đã sử dụng rồi và uh, mình cũng phải mày mò tìm hiểu thì biết được cái <clears throat> cái cái thủ thuật này mình chia sẻ cho các bạn xem bây giờ mình tạm thời thế nên mình ờ, sẽ kiểm tra lại cho các bạn à, thấy cái bộ nhớ của cái điện thoại đây các bạn nhìn thấy vừa nãy mình xóa ở trong cái bộ bộ nhớ của điện thoại này thì nó chỉ còn ờ, một chút cái dung lượng còn trống thôi nhưng mà bây giờ mình xóa ở trong cái những cái ứng dụng những cái thủ thuật như mình đã làm vừa nãy từ nãy giờ cho các bạn xem ấy, trong cái phần cài đặt thì bây giờ cái bộ nhớ dung lượng nó còn 2,04 GB thoải mái các bạn sử dụng nhé còn nếu ờ, các bạn um, muốn thêm nữa thì các bạn cứ làm uh, giống như mình vừa nãy Đó. vừa nãy mình làm đến cái phần uh, tiktok này rồi bây giờ là cái phần ứng dụng này Đấy, các bạn cứ xóa đi thôi xóa đi thì nó rất là nhiều dung lượng để chữ lại cho các bạn để các bạn lưu các bạn uh, sử dụng còn uh, còn các bạn nếu mà các bạn à, sử dụng theo cái phần à, đây trình diện điện thoại đây Đấy. <clears throat> dọn dẹp à, bộ nhớ đệm này hoặc là họ yêu cầu dọn dẹp theo cái thông tin của cái điện thoại yêu cầu thì mình chỉ dọn dẹp ở cái phần nhỏ trong cái máy của mình thôi à, chính vì vậy cái dung lượng nó còn rất là nhiều à, dung lượng nó còn lưu trữ nhiều ở trong điện thoại thì các bạn là cũng không, không biết cách để mà gỡ để mà xóa bớt đi để giải phóng đi thì điện thoại của mình nó sẽ nặng nó sẽ có những cái chậm lại hoặc là các bạn lưu trữ nó không được nhiều hoặc là các bạn quay phim chụp ảnh sẽ không lưu được à, mình nghĩ là video này thì cũng nhiều bạn chưa biết thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm bắt được những cái thông tin cái, cái kiến thức để các bạn sử dụng trong quá trình uh, Ờ, điện, à, sử dụng điện thoại nếu mà bộ nhớ đầy bộ nhớ ờ, nhiều dung lượng các bạn giải phóng và à, để điện thoại nó khỏe mạnh hơn và các bạn sử dụng được lâu dài hơn à, video này mình à, xin phép dừng lại à, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh mình